đang chi giờ đây em vô tình quay gót đành hứa thật nhiều thiết hứa thì cũng thật nhiều lỡ quay lưng đi đi người cao không tôi ngồi đây ngồi đây mình tôi ngồi đây ngóng trong người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu chưa đau đớn một lần có ai từng yêu mà chưa từng có đành đau xót khi tình quay gót đành cầm nín nỗi buồn vây kín đành quên hết ân tình đã chưa trách tha được ai nhưng không gặp em chúng ta đã khác nhiều rồi biết yêu làm chi để em biết buồn ba giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oan tập cho ta sắp một tuổi sẽ qua nó chụp hình cho bé không yeah. Dạ. đi về đâu về đâu người ai về đâu đến đây làm chi giờ đây khi vô tình quay con về cảm ơn bé cứ thật cảm nỡ quay lưng đi để ta cần tôi ngồi đây ngồi đây mình tôi ngồi đây ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười ngóng trông. hoài nước mắt giờ đã tạm dừng thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu có ai từng yêu quá chưa đau đớn một lần có ai từng yêu mà chưa từng khóc dùng biết yêu lập chi để em biết buồn bã giờ đây mà chưa từng khó, Đành đau xót khi tình quay gót Đành cầm nín nỗi buồn vây kín Đành quên hết ân tình đã trên trái thân ai Không người ta đã khá nhiều rồi Biết yêu lòng chỉ để em biết buồn mãi cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua thì đi về đâu về đâu người ơi về đâu đến nơi làm chi giờ đây khi vô tình quay gót đành hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều lỡ quay lưng đi để người ta không tôi ngồi đây ngồi đây mình tôi ngồi đây ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười ngóng chờ mất giờ đã cần rồi thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu cảm ơn rất nhiều